Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ 6 ngày mùng 3 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Cơ thể bầm dập, quân đội nói, quân nhân Nguyễn Văn Thiên tử vong do đột quỵ. Lại một quân nhân tử vong ở tuổi 23 có dấu hiệu bất thường bầm tím khắp cơ thể. Tuy nhiên, báo chí của nhà nước Việt Nam đưa tin khẳng định rằng quân nhân Nguyễn Văn Thiên là chiến sĩ tiểu đoàn bộ binh 50, trung đoàn bộ binh 991, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai tử vong do đột quỵ, té ngã, xuất huyết não, nhồi máu phổi, chứ không phải bị đánh. Đó là vào khoảng 20 giờ 15 phút vào ngày 29 tháng 11, quân nhân Nguyễn Văn Thiên đi tắm tại nhà tắm của đơn vị, tự té ngã. Sau đó, Nguyễn Văn Thiên đi về phòng nằm nghỉ. Đến khoảng 21 giờ 15 cùng ngày thì Thiên có hiện tượng co giật, khó thở. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, đây là hình ảnh quân nhân Nguyễn Văn Thiên, 23 tuổi, hoàn toàn khỏe mạnh chỉ còn một tháng nữa là ra quân, bỗng nhiên tỷ vong tử vong với lý do là té ngã, đột quỵ. Trên trang Facebook cá nhân có 76.000 người theo dõi. Nhà hoạt động Phạm Minh Vũ đưa ra thông tin như sau. Nguyễn Văn Thiên sinh vào ngày 10 tháng 10 năm 1998 ở thôn 2, thị trấn Cờ Băng, huyện Cờ Băng, tỉnh Gia Lai. Thiên nhập ngũ vào ngày 10 tháng 2 năm 2020. Bình Nhất Thiên nhập ngũ ở Trung đội Thông tin Tiểu đoàn 50 thuộc tỉnh Gia Lai, tức là Đức Cơ Gia Lai. Còn một tháng nữa thì Thiên được ra quân về với gia đình. Nhưng 22 giờ đêm hôm qua, gia đình Thiên được đơn vị báo tin em nhập viện do đột quỵ. Sau đó gia đình lên thì em đã mất. 13 giờ hôm nay đã đem Thiên về nhà. Nói là đột quỵ mà toàn thân thì bầm tím, đầu, thái dương và toàn cơ thể có dấu hiệu bị đánh bầm dập. Gia đình đang kêu gọi cộng đồng mạng lên tiếng để tìm ra nguyên nhân về cái chết còn lắm điểm đáng nghi ngờ này. Tối nay Pháp Y sẽ về gia đình để trả lời nguyên nhân về cái chết chưa được sáng tỏ này. Theo kết quả tìm kiếm trên Google thì toàn bộ báo chí Việt Nam và các trang dư luận viên đều đưa tin rằng quân nhân Nguyễn Văn Thiên tử vong do bị té ngã. Tuy nhiên, lý do nay thật khó tin bởi Thiên thì còn quá trẻ và hoàn toàn khỏe mạnh. Hơn nữa, quân đội và báo chí đã tự kết luận nguyên nhân cái chết trước khi cấp kết quả giám định của pháp y. Theo gia đình cho biết, thì phải 10 ngày sau mới có kết quả giám định này. Cũng mới đây, nguồn tin từ đồng đội đã cho gia đình quân nhân Nguyễn Văn Thiên biết rằng chiều ngày 29 tháng 11, Nguyễn Văn Thiên có nhậu cùng một số anh em. Sau đó, trung đội trưởng của Thiên đã đánh Thiên, đánh đập rất tàn bạo và sau đó phải đưa đi cấp cứu. Đến khuya thì Thiên đã tử vong. Tuy nhiên, những chi tiết này báo chí Việt Nam hoàn toàn không đăng tải và im lặng. Đây là hình ảnh cái chết của quân nhân Trần Đức Đô hiện nay vẫn chưa được làm sáng tỏ, nó cũng tương tự như trường hợp này. Trước đây, vụ quân nhân Trần Đức Đô cũng trẻ khỏe, sinh năm 2002, được kết luận là tự treo cổ tự tử, trong khi bố của Trần Đức Đô là ông Trần Đức Hội trả lời đài VTC cho biết thân thể của Đô có nhiều vết thương như mạng sườn, ngực bị sưng tím, lưng hẳn dây thắt lưng và tím, nhiều vết thương bầm dập khắp cơ thể. Việc quân nhân bị đánh khi thực hiện nghĩa vụ quân sự không phải là mới ở Việt Nam. Vào năm 2004 trước đó, truyền thông nhà nước cũng đăng tải thông tin 6 quân nhân đánh chết một quân nhân khác vì cho rằng quân nhân này vi phạm kỷ luật quân đội và phải bị xử phạt. Những video đăng tải lên YouTube và Facebook ghi lại cảnh đánh nhau tàn bạo giữa lính cũ và lính mới. Mặc dù những video đó không ghi rõ ngày, tháng hoặc lính ở đơn vị nào nhưng có thể thấy rằng những vụ bạo hành trong quân đội là khá phổ biến. Hơn nữa, sự trung thực công tâm của nền báo chí Việt Nam đã bị đánh giá rất thấp bởi ai cũng hiểu rằng trên 800 tờ báo, phát thanh và truyền hình của Đảng đều bị khống chế bởi ban tuyên giáo của Trung ương. Họ chỉ đăng những thông tin có lợi cho Đảng Cộng sản, cho chính quyền và những thông tin trái chiều tất nhiên sẽ bị kiểm duyệt chặt chẽ. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm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 Nguyễn Văn Thiên chết toàn thân bầm dập với phần đầu, lưng bị vết như roi, gậy quất vào đầu, mà bên quân đội nói là chết vì té. Lúc tối qua thì nói đột quỵ, thật quá đau lòng, chết oan ức, thế ai dám cho con em đi nghĩa vụ để nhận xác con như vậy nữa. Trên trang Facebook cá nhân, nhà hoạt động Phạm Minh Vũ tiếp tục đưa tin như sau. Chiều tối nay, đơn vị của Thiên về gia đình và trả lời rằng kết luận sơ bộ về cái chết của em là bị té sau đó đơn vị thuyết phục gia đình nên mai táng em sớm. Gia đình không chịu, muốn chờ kết luận của pháp y. Các sĩ quan trong Bộ Tư lệnh tỉnh Gia Lai trả lời rằng kết luận của pháp y phải 10 ngày nữa mới có. Cho tới hiện nay, tôi đã nói chuyện với gia đình nên mua tủ đông lạnh bảo quản em chờ kết luận của pháp y cũng như làm rõ về nguyên nhân cái chết của Thiên, rồi mai táng em cũng không vội. Gia đình cũng cương quyết giữ em không muốn mai táng vội để làm rõ nguyên nhân cái chết vì gia đình không tin rằng Thiên bị đột quỵ trong khi hoàn toàn thân có vết đánh bầm dập đến như vậy. Quân đội, chính quyền địa phương cũng liên tục tác động với gia đình không được trả lời báo chí nước ngoài, còn bắt gia đình gỡ video ảnh về Thiên trên mạng xã hội. Nếu bị tai nạn hay té, sao quân đội lại sợ hình ảnh loan tải đến như vậy? Phải chăng họ đang sợ hãi điều gì hay là sợ hãi sự thật được phơi ra trước công luận trong và ngoài nước? Đây là hình ảnh người mẹ đã ngất lịm bên xác con không nốt nổi thìa cháo. Khi giao con cho quân đội, Nguyễn Văn Thiên là một thanh niên cường tráng với bao ước mơ, hoài bão, thì nay nhận về một cái xác chết. Lực lượng 47 đã lên bài chụp mũ thế lực kích động, không những thế tuyên giáo dùng ngòi bút kết luận là Thiên chết vì bị té. Trong khi chưa có kết luận pháp y mà tuyên giáo đã kết luận thay pháp y, đó là hành vi bao che tội ác, chạy tội cho kẻ ác đã ra tay sát hại Thiên Điều này nói lên Đảng Cộng sản Việt Nam đang cùng quẫn như thế nào. Theo thông tin từ gia đình nạn nhân được kể bởi đồng đội của Thiên từ đơn vị cho biết, chiều ngày 29 tháng 11, Nguyễn Văn Thiên có ăn nhậu cùng một số anh em, sau đó trung đội trưởng của Thiên đã đánh Thiên, đánh đập rất tàn bạo. Và sau đó phải đi cấp cứu, đến khuya thì Thiên đã tử vong, lúc đó báo về gia đình cho rằng đột quỵ. Trường qua, đơn vị mang thi thể em Thiên trả về gia đình thì toàn thân bầm dập thái dương của Tàu Viết bị gậy hoặc bắn súng, đánh còn bầm tím. Gia đình biết rằng sẽ khó đòi lại công lý, nhưng gia đình biết chắc Thiên bị đánh tới chết, bị cấp trên là chỉ huy, là đồng chí, đánh chết. Nếu quân đội thừa nhận Thiên bị đánh, thì gia đình sẵn sàng mai táng sớm vì sự bao che cho tội ác của quân đội, nên gia đình quyết tâm đi tìm chân tướng của sự việc tới cùng. Điều này để trả lại công bằng cho Thiên, để em ấy có thể nhắm mắt mà ra đi. Gia đình cũng là làm đơn gửi lên Cục Điều tra Hình sự Quân khu và gia đình mong dư luận lên tiếng cùng để đòi lại công lý cho Thiên dù biết rằng rất mong manh. Đây là hình ảnh ông tiến sĩ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An bên trái cũng đã tử vong do ngã từ tầng 8 xuống đất vào ngày 17 tháng 10 năm 2019. Tiến sĩ luật sư Bùi Quang Tín cũng ngã từ tầng 14 xuống trung cư tử vong vào hôm 5 tháng 4 năm 2020. Và cho đến nay, báo chí Việt Nam vẫn kết luận rằng hai vị tiến sĩ này đang mạnh khỏe bỗng nhiên tự té ngã mà chết. Gia đình Thiên cho tới hiện tại biết chắc rằng Thiên bị trung đội trưởng đánh dẫn đến cái chấn thương sọ não, chết oan ức mà quân đội lại trả lời rằng Thiên tử vong do té nên cảm thấy rất oan ức. Vì vậy, gia đình không nghe theo lời quân đội để mai táng sớm mà vẫn để em ấy nằm y như thế. Mục đích là muốn giữ em thật lâu và mong tìm ra chân tướng của sự thật. Như người mẹ đã khóc cạn nước mắt không đút nổi thìa cháo bên cạnh xác con trai mình thì làm sao ta có thể cầm lòng cho được. Phải chi quân đội nói em Thiên bị đánh dẫn đến tử vong thì có lẽ người mẹ này sẽ không đau đớn đến như vậy. Khi giao con cho đi quân đội, Thiên là một thanh niên cường tráng với bao ước mơ, hoài bão, trẻ trung. Vậy mà, người mẹ này đang nghĩ gì? Giá như tìm cách ngăn Thiên đi nghĩa vụ, giá như Thiên đừng đi thì đâu có thể mất con đến thế. Giữa những tội ác giữa sự bao che cho nhau bởi đồng chí, đồng đội, thì cuối cùng nỗi đau này không ai đau bằng người mẹ kia cả. Dẫu biết rằng công lý khó thực thi, nhưng vì lương tâm ta buộc phải lên tiếng, không phải chỉ cho con em Thiên, em Đô, mà còn con em của chúng ta sau này. Có lực lượng nào, quân đội nào mà người lính chết không phải ngoài chiến trận vì súng quân xâm lược mà chết bởi dưới tay đồng chí như quân đội Việt Nam. Nhà hoạt động Phạm Minh Vũ đã nêu nhận định của mình như thế.